chồng chéo thôi rồi <laughs> mỗi lần đi được mấy cân gần đây cái túi kia rồi ra hồ mà ăn bắt đầu đến bờ suối nha các bác nha đạt cái thằng pin đi trước có xuống được không đoạn này phải sang bên kia quá à, sang bờ bên kia quá à. Sao này đục thế nhỉ cái kìa nước nó đục nguồn ở chỗ kia ra kìa nó đục ở đâu ra kìa nó đùn nước đục ở đâu ra kìa bên này nó nước nó trong đúng không chắc bên cửa khẩu nó mưa đây suối này nó chảy từ bên cửa khẩu về lóng sập rồi đây này nước nó đục ngầu đây này cái bên ở Việt Nam này nước ở bên Việt Nam đây, bên cái chỗ này thì nó lại còn còn trong như thế kia còn cái này thì nó đục ngầu đây. đấy đạt chuẩn bị xuống Đấy đâu dép tí mình vòng đi bên kia đi vòng bên kia, không đi được đường này đâu xuống làm gì Đây, cho đồng chí đạt răng lưới cho bác đây đạt bắt đầu răng lưới cái này răng dài đến tận trên kia đoạn này nha các bác nhá răng dài đây này nước đục này là hay dính cá lắm cái đoạn mình hay hay ấy ở trên kia giờ họ chặt hết cây cơi rồi nhỉ ừ. còn cây hiếm lắm không biết đoạn dưới có cây không à, thả dọc xuống bên này đây gốc cây cơi tí thì thả dọc lưới xuống theo bên này nha các bác nhé chỗ kia là bờ kè của người ta thế trong Ủa, đi này bên trên lên bên trên ờ, quăng đi pin Để dép ở ven rìa chỗ ấy nha À Đấy, lưới này dài lắm tôi răng hai cái lưới hôm nay là chủ yếu là bắt ừ, con cá mỡ thôi à, con cá nhỏ bằng hai ngón tay này cá đấy mới ngon về nướng nóng xong rồi cuốn với lá sung chấm với chẩm chéo thì thôi rồi <laughs> chém gió kinh không các bác chưa thấy con cá nào đã đòi cuốn lá sung rồi <laughs> Đấy, cái dưới này chạy dọc dài xuống tận dưới kia chỗ đạt đấy kìa. Cái đoạn này là hay nhiều cá con cá to nó không ở cái vũng như thế này nhưng hôm nay à, chúng tôi xác định là đi à, lấy cái lưới nhỏ đi bắt con cá nhỏ thôi cái lưới kia thả dọc dài theo đường kia luôn đó quá cái thứ hai kìa hay là bên trên ờ à, chứ còn bên trên kia nó nhiều cây lắm xong tí ờ, sẽ dùng chài à, quăng ở bên trên nó đuổi cá nó xuống đây Đấy. bên này trong vắt thì trong vắt thì cũng không hẳn là trong vắt nhưng mà nước nó trong hơn bên này chắc là mưa bên bên bên cửa khẩu ấy lại thấy trời tối sầm sầm bên cửa khẩu ấy. mưa bây giờ nước nó chảy về đây này từ chỗ này vào cửa khẩu uh, phá háng có 23 cây nữa thôi mà các bác đây một con pin nó đang quăng đây các bạn thấy nào dân miền núi chúng tôi bé tí ờ, nó biết lò họ kiếm ăn rồi nhé quăng xuống dưới dưới kìa quăng xuống dưới để đuổi vào cái ấy để đuổi cá vào lưới đấy đẹp phết đấy nghề phết đấy chứ đùa đó kéo từ từ được kéo vừa vuốt đấy đấy đúng rồi phải cho bạn ấy trải nghiệm các bạn học lớp 7 thôi trải nghiệm đủ thứ <laughs> được cả à, ờ, đút vào túi quần <laughs> rũ chai xong tiếp tục quăng xuống dưới à. bỏ cái dây ra thôi đút vào túi quần đấy không nhớ đâu tí anh đạt nó quăng chỗ sâu nào pha này có được không ạ à? đấy cá nó chạy xuống dưới đấy nhiều lắm có con vừa quăng được không con buồn rồi à. đây pin quay à, pin quang trải 我没看在你。 tiền à tiền đấy cầm hộ em một tí ô đức tôi áng đấy cứ đi mất đi mất công sức của mình thấy chưa rồi vừa mới bây giờ lại à, đi thu lưới vừa mới thả lại thu luôn cứ dần dần xuống vâng thế lại à, xuống dưới kia lại lấy cái này xuống răng dưới lại mới quay lên thu cái trên nữa không kịp đuổi đâu chưa thấy dính con nào dưới kia tự nhiên cá nó còn nhảy lên vào chân mình đấy dính con đầu tiên cá đồng rồng còn nơi trong vắng theo trèo mặt nước của giò đông này các bạn đói ăn hôm, hôm, hôm nay quên mất cái túi đựng cá kìa cho cái, cái túi đấy thì nó còn sống nó tươi Ủa sao nó lại kéo đây nhỉ Nó cho cô Được kéo nó vào đây rồi Chết Xuống cái gì đấy Nó là cao, cao được chắc thả ra ngoài không chỉ dính ở mũi tí tụt luôn ý cái, cái này là còn cái lưới cũ rồi đấy lưới mới đấy thì bao nhiêu km đấy đến đây này, rồi. một quăng lên trên. Ui. này là được rồi các bạn để cả bé giữ luôn nên là cứ ờ, giữ dần xuống là cứ thả dần xuống thôi năm ngoái ờ, đi ờ, mỗi lần đi được mấy cân ừ, nhưng nó đục cần trăm rưỡi họ tránh nhau mua thích ăn cá bé thôi ui con ra rồi ừ, quang trên quang trên ừ. nhiều con nó không vào mắt lưới được nó lại ra mà chào vài khu nha trong ờ, kia có mấy con ờ, rơi cả rơi luôn rồi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín con rưỡi mất một con em ừ, chắc chắc nó mưa là đúng ui con này giống cá ấy của dưới sông Hả? Có con mắc tí dưới này không đuổi được chắc ờ, dính ít hơn ôi sao nó đây <laughs> tìm tìm anh em có bia <laughs> dưới này nó nước nó chảy xiết hơn dưới ít hơn sorry. đây nha các bác nha hy sinh vì nghệ thuật đây <laughs> này một thằng thì ngồi trên phao một thằng thì xuống ờ, quay cho các bác để các bác xem này muốn xuống lắm đấy. muốn xuống lắm đấy. <laughs> nóng đấy. ra mất một con rồi hôm ba con đây này các bác này quay cận cảnh cho các bác nha con cá này kiểu con cá mỡ ấy người ta gọi là cá mỡ này. thả lưới phi xuống mát thật đang ở trên kia nóng đang muốn, đang, ờ, đang ờ. muốn xuống đang muốn xuống tắm rồi còn mẹ ôi toàn rác toàn rác thằng pin nó quăng trài các bác ạ Đây <laughs> là rác nó trôi xuống theo lá cây thôi mang đi việc nhiều lần đấy đây này bác này còn cá mỡ đây đấy cá này thì dán ăn thì thôi rồi hôm nay toàn rơi nữa rơi mà nó chưa mắc anh tháng mấy nhỉ nó nó đẻ trứng là tháng mấy nhỉ không biết bây giờ là nó có con bé ừ. đấy hai con nữa đây này khá nhiều tha hồ mà cá gỡ cá mỏi tay cá nhỏ này gỡ mỏi tay thật đấy chứ cái sừng pin nó đang cắm ở dưới Chiếc uh, ờ, năm ngoái à, mỏi tay thật Ôi sổ này Đi một đoạn cá đầy đây này các bạn này đây Tôi đã nói với các bạn là cái này phải cấm tiệt kích Nhất là sung điện này, kích điện này, cấm Thì mới được, đi thả lưới này mới được chứ Không là cái suối như này là các anh vác kích đi là hết cá hết cá không còn cá nữa đâu cá này cá tự nhiên cá suối ui à nó lại ngược lên này đây này Đấy, chắc phải về ờ, gỡ à, cứ gỡ nhưng mà phải gỡ cá lấy luôn cá đủ rồi được ừ, phải gần hai cân rồi gần đây cái túi kia rồi cá hồ mà ăn riêng đi suối này lúc nào cũng được các bác nhé đây các bác này đây tôi ướt như chuột lột tôi bơi từ trên kia xuống kìa đấy bơi theo dòng suối này xuống xuống tận dưới này đây các đồng chí này đây được không được không <laughs> à hết à ờ, thế để, để bố xuống đấy thế nào chỗ chú này làm gì có à? thế thì mò phải đi mò hến đó. à. xem chồng pin nó, nó, nó, nhặt hến lại này. ừ. đây các bác nhá thành quả của bố con em pin ai toàn cá nhiều lắm này cá mỡ đây này ờ con cá mỡ này đấy con này hai cân đấy bạn thằng này thôi cá mỡ cá luôn cá sụp bóc với xanh đấy hẹn gặp lại các bác video lần sau nhé